tôi nói thiệt với chú tôi không muốn xin tiền của ai hết trơn mà người ta cho tôi ừ, năm chục ba chục ừ, ba ngàn hai ngàn tôi em ra ta cũng mừng chết mới có tiền của đeo theo hoài chứ Dạ, hello, à, chào mừng à, cô chú, anh chị và các bạn à, đã đến với kênh của Phước Cần Thơ Hiện tại là Phước đang có mặt tại nhà của một bà cụ cũng là neo đơn hàng ngày thì bà phải đi bán vé số ở chợ An Bình và bà năm nay đã là 98 tuổi rồi đó là một cái tuổi là gần 100 tuổi nhưng mà bà vẫn à, hàng ngày vẫn phải đi bán vé số mưu sinh thì hổng dài Phước cũng đã à, liên hệ và tìm bà cũng à, <laughs> rất là khó khăn tuy nhiên hôm nay thì Phước đã ghé lại một lần nữa tại nhà bà và đã gặp bà nhưng mà ngặt nổi một cái là trời thì đang mưa rất là lớn đó thì bây giờ chúng ta sẽ vào và để tìm hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của cụ đủ dạ con chào cụ à cụ trời cụ ở cái nhà chỉ có bé lớn vậy thôi đây để con qua con đi tham quan thôi đây cụ thì ở chỉ dọn dẹn ở trong một cái uh, chòi này thôi cái này là hồi xưa á các bạn nhưng mà theo phước ờ, tìm hiểu á và hàng xóm á, xung quanh á, người ta có nói là lúc trước là một cái chòi cạnh mé sông nó bị gắt nát hết trơn rồi thì do cái dạ cái vách bên đây á là của ờ, cái nhà kế bên à, bà dựng lên nhờ mà đất ở đây á, là cũng không phải là của cụ luôn là của cái nhà đối diện bên bển nhà đây cho dạ dạ đúng rồi là cái nhà mà của ờ, bên kia cho mượn để ở cụ ở nhờ với ờ, ở đây thì do bà con dựng cho xung quanh hàng xóm dựng cho cụ một cái ờ, nhà như thế này để cụ che nắng che mưa dạ được có nhiều đó hả bà đây bước vô thì bề ngang ra nếu tính thì khoảng cỡ ở ờ, hai mét hơn chứ à. nói chung là rất là chặt vừa đủ để một cái giường này thôi đây đó các bạn nhìn thấy không vừa đủ để một cái giường cũng may là ở đây là có ờ, bà con hàng xóm người ta thương người ta dựng lên cho cụ một cái ờ, nhà à, bằng ton chứ hồi xưa là toàn là bằng lá không à rồi đi bán ăn rồi đi bán số ăn hàng ngày à, cụ đi bán vé số hàng ngày ừ, đi dạ. bán giấy số hàng ngày một ngày là cụ bán được khoảng bao nhiêu tờ triệu. cụ là 100 tờ đó hả triệu triệu tức là 100 tờ dạ. dạ vậy là một ngày mình kiếm khoảng thu nhập mình là 50 dạ, 50 ngàn ờ, đi xe hết 20 xe hết 20 ăn cơm mua đồ dạ sống rồi. sống mình nên vậy đó hả cụ ừ có đứa con rồi nó nó cũng nghèo quá dạ là hiện tại là cô chỉ còn có một còn còn một đứa gái nó bán đến bánh dưa dừa là nó bán nó nuôi chúng nổi tôi có hai con trai của nó ở chung tôi không được dạ À, thì à, theo như cụ mới nói á, tại cụ nói chuyện nhỏ quá thì có thể là các cô chú anh chị mình không có nghe rõ không, không có cây nước à nước dạ à, Phước có thể dịch lại như này là cái à, cụ như mới nói hồi nãy á, là cụ à, đi bán cụ đi bán vé số hàng ngày là kiếm khoảng uh, chục ngàn ừ, lấy 100 tờ đi tiền xe ông đã ôm là 20 ngàn và cụ có một người con gái người con gái đó thì có hai người ờ, con dạ à người ta cho gạo cụ luôn á hả dạ tiền thì không có dạ tươi vui vào cái này là mới mới lượm anh đã bỏ à trái dừa người ta mới ờ, ờ, cái dừa này cũng trắng to giờ dạ, thì nó đã bớt mưa rồi đây để mình ra đây mình xem cho các bạn xem rõ luôn cái cảnh cái nhà của cụ đây nó chỉ à, dọn dẹn như thế này và mới được dựng lên sau này đó nó cặp mé sông đây cặp mé sông do cũng ờ, đỡ một phần là bà con ở đây thương tình nên ờ, dựng lên cho phụ địa điểm bán vé số buổi sáng của cụ á à, theo à, Phước được biết á, là ngay chỗ à, chợ An Bình ngay chỗ bãi giữ xe cụ thường ngồi ở đó chút chút rồi à, mua mua 10 ngàn dạ cầu không có cầu Còn không đi... có chỗ đi cầu luôn và dạ, cũng không có uh, không có chỗ rồi ờ, vệ sinh dạ đây là ở đây đi cầu là cụ ờ, đi cầu bằng cái bô đó đó các bạn ừ, đó nước thì uh, vô hứng vô không Sách có cây nước xách từ từ vô cụ là cụ tắm rửa đây luôn ha tắm á dạ <laughs> ơi nấu nấu nước đó đó đó nè dạ đi bô gì giờ không được à là mình đi bán là mình một cuộc lên vậy đó hả cụ <laughs> đi ra okay. đó vậy là đi phải không như Việt kiều vậy đó hả <laughs> hai bạn tay bãi vậy ta thương nó có út bà già bà, bà, nghèo mà bà làm sang <laughs> sang trọng sang trọng còn chồng tôi không có nghèo đâu dạ đúng rồi tại thấy ờ, nhìn vô cụ thấy tướng con đẹp lão quá mà sạch sẽ đúng rồi nghèo nó cậu thấy không lời bữa nay hai ba bữa cái này lời mình à, à, ôm số rồi cô <laughs> bán không hết ôm hay gì cô không có bán bán rồi giữ lại hả để coi có trúng không hả tôi, tôi, nghèo quá tôi để tôi trúng tôi mua đất đồ này nọ <laughs> dạ. nhà ở dạ cho nó khỏe khỏi ai giúp đỡ dạ mà để gì nó bởi <laughs> tiền không có là bị gì mình bó vậy nè, đó người ta lợi cái đưa anh ta đưa số đưa cho mình. Dạ. Yeah. Chỗ nè. Này. Sống à. tới ờ, tới gần sổ số à, bán không hết nữa. bán còn hai ba tờ gì vốn người ta phải bán cho hết cái lúc đầu ấy ờ, ngồi mài độ ngồi mài độ ngoài chợ ông bình chỗ ờ, chỗ cầu tiêu á dạ ở mình cầu tiêu đó cái um, lụm giấy ra ngồi ngồi chạy ra bán thường thường dạ là <laughs> giúp đỡ mình rồi tôi nói thiệt với chú tôi không muốn xin tiền của ai hết trơn mà người ta cho tôi người năm chục ba chục ba ngàn hai ngàn ta cho tôi hoài ngồi chờ rồi muốn sống giùm tôi không muốn đời tôi tôi muốn ăn rồi tôi sống không có xin sợ của cô bác của người ta, ta cũng mừng cũng chết mới có tiền của nó đeo theo hoài chứ chỉ chính là cái thân là đi bán số hoài hàng ngày vô què chợt nó hôm đụng xe bự cũng lết đi hỏi chú lết đi bán rồi đi chết thuốc rồi nó chở rồi nó cho tôi có năm chục ngàn à nó chở tôi chứ què cái giò mà cho năm chục ngàn kể gần hai tháng mới lên trời ơi trời quá ngồi trở lại nữa đâu phải không dạ gặp rồi gặp chưa không, không dạ. gặp vậy này gặp đó dạ đi hồi xài nãy giờ có cái hàng minh đứng trước á chỗ mà này, dạ, chú này chỗ này chú cho nè dạ đúng ờ, rồi bữa hổm con có gặp chú rồi này của chú này cho dạ thì bữa hổm không gặp bữa rồi tôi dạ. giới thiệu rồi giới thiệu rồi anh này bữa hổm anh đỡ rồi chú, sớm muốn cho gạo giúp đỡ bữa hổm là gặp anh này anh <laughs> có giới thiệu sơ về cụ rồi bữa nay con ghé lại con quay cháu ruột mua thấy ngủ đất chờ nhờ mà mấy chú này nè dạ ở đây giờ là hàng tháng á cái ờ, phường Còn cái khu... này nó sập xuống dưới rồi, ờ, rồi cái người ta mới ờ, tẩy cát rồi đó người ta làm à. cái này của người ta cho nó dạ là hồi xưa là chỗ này là nó sập luôn á hả cô ừ, có chút quá này dạ là mới dựng được dựng lên lại á hả bữa bữa bữa, bữa hưởng ngủ đây nè cái ba bốn người trở lại nó đây bà thế nào cũng đua bà cũng xong đua chơi <laughs> người ta thấy quá trời anh ta mới đổ cát ra dặm từ dạ. có có hai cái cây cột đó, dạ. đó dạ à do giọng cừ đó thôi nó phân nửa đó cột dạ. <laughs> cũng mừng không thôi là giờ có cái này cũng đỡ ta, đất dạ. của người ta chuột tôi không có dạ cái gì nó nói thiệt không à đất của của em trên dạ. nuôi ở đậu còn ở đây là hàng tháng là phường với khu vực á gửi cho cụ bao nhiêu tiền dạ. tiền mà trên 80 á tiền thọ á cụ nhưng tháng hai trăm mấy gì mà tháng ở đây mấy. tháng ở mình được bao nhiêu tiền mà mà trên 80 tuổi á lãnh tiền người cao tuổi nhiêu à lãnh tiền người cao tuổi á là của cụ ở đây một tháng là được bao nhiêu mấy hai trăm hả vậy đó hả gạo đi bán rồi cái người ta cho rồi <laughs> ăn ờ, ăn không hết nó quá trời dạ nó ờ, hỏi chú đó coi cất ờ, cái nhà luôn ra mày sân rồi, rồi, rồi cái tôi ngủ ở đây này chú lại lại lấy miếng đồ ở chú che chú sợ xe cán luôn rồi dạ. nằm bị đất rồi, rồi, rồi cắt rồi cái ngủ bị đất nè rồi cái cháu thấy quá trời nó mua cho cái giường à cái giường này cũng là của người ta mua cho luôn mới bảy già bà nằm rất thấy tội đó chứ không hết nổi mấy đứa nó gồm góp lại mua cho. dạ <laughs> cái hình tôi nó chết hình tôi nó à đây là hình của cụ hồi lúc còn trẻ đó hả đây tôi gần chết rồi tôi đi quạ tôi làm ơn tôi đã chết rồi mà thủ sẵn đó hả chết <laughs> cái anh đó là hàng xóm của đó anh đó là hàng xóm anh đó là người cất cái nhà ở đây cho cụ á <laughs> ờ, nhìn tưởng là cụ đeo vàng cụ giàu cụ đeo vàng ai dạ. nhà nhìn cuối cùng ra là bằng à, đồng giả dạ. ờ, giả dạ. bằng đồng dạ, cái này nữa à, ờ, đeo đeo cái ai cũng nói bởi vì ai cũng nói là bà út giàu quá hả ờ <laughs> thiệt cái chút rồi xu À bằng xu là bằng đồng á cụ Mà có ngón tay trừ à, đeo hai chiếc <laughs> Dạ Sao đeo làm chi mà cho nó cái tay nó bị uh, à, Hư rồi. Nó hư cái tay hết trơn rồi cụ Liệt luôn à Lấy lửa đốt rồi tôi để cho đốt À là giờ là tê chân đúng không Còn Đốt ngón, là nó không nóng luôn á hả Ngón này biết Dạ Thử thử nóng nhát cơm này ờ, Nhờ mấy ngón tay này còn cái này này là nóng cái tay chú nóng này nó chạy à. đều còn này nó đứt liệt rồi nó hư dạ nhất khi để đầu lấy xuống rồi phải lấy lại xuống hồi đó chặt chẽo nè dạ dẻo đây nè dạ nó kéo này đây nè cụ cất vô đi cụ dạ <laughs> Nét, chú dạ. nói giờ nó thiệt dạ con tưởng là vàng thiệt con giờ con tưởng vàng thiệt ai nhà là giả ha bằng dạ. đồng dạ đúng rồi thấy bằng đồng đeo cho đeo nó ai cũng nói bà út quả đi nói số đeo rồi chứ bà sẽ chết <laughs> để bữa nào tụi nó, nó chặn được cho này lấy đi. <laughs> nó coi đây dạ dạ một lần nữa kính chào cô chú anh chị và các bạn à, nãy giờ như là cô chú anh chị và các bạn đã uh, xem qua cái video và cũng đã hiểu được cái hoàn cảnh của uh, cụ đủ ở đây người ta thường gọi là cụ út rồi à, nếu mà cô chú anh chị muốn uh, mua vé số của cụ á, thì uh, buổi sáng có thể uh, ghé ngay uh, tại uh, địa chỉ là chợ An Bình ngay bãi giữ xe cụ Út thường ngồi ở đó bán vé số và cụ lấy bán là chỉ có 100 tờ một ngày thì cụ bán được khoảng cỡ 50 đến 70 tờ thì uh, cụ bán tới trưa trưa tan chợ thì cụ đi về còn nếu mà muốn uh, ghé thăm cụ thì có thể đến uh, ngay uh, địa chỉ là đối diện 121 sẹt 1 khu vực 4 phường An Bình đường Hoàng Quốc Việt của thành phố Cần Thơ dạ thôi vậy thưa bà con về luôn ha con hẹn gặp lại bà có gì à, nếu mà có à, ai á ghé gửi đồ cho bà hay là muốn ghé thăm bà thì con sẽ à, dắt lại đây cho thăm bà thường là khoảng cỡ 4 giờ là bà có nhà phải không giờ này nè à bốn giờ giờ cũng sớm rồi dạ chiều số số rồi có tôi nhà Ủa, dạ giờ này nè dạ rồi thưa bà con về à